Chào mừng quý vị khán giả của chương trình Sống khỏe cùng IDC Life. Thưa quý vị, tiếp tục sẽ là những kiến thức bổ ích liên quan đến những căn bệnh thường gặp trong cuộc sống. Ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị sẽ tiếp tục đồng hành với chương trình để tìm hiểu về chủ đề đó là mắc tiểu liên tục, tiểu rất khi quan hệ, liệu rằng có nguy hiểm hay không? À, các đấng mày dâu có lẽ là chúng ta sẽ cần phải chú ý đến chương trình ngày hôm nay để sẽ có cho mình những kiến thức bổ ích từ bác sĩ của chúng tôi. Xin được trân trọng giới thiệu đó là bác sĩ chuyên khoa thận, tiết niệu và nam học Tô Hiệu. Xin được gửi lời chào đến với bác sĩ Tô Hiệu. Chào MC. Chào quý vị khán giả xem truyền hình. Vâng thưa bác sĩ Tô Hiệu thân mến, chuyện phòng the, chuyện thầm kín có lẽ là một chuyện rất là khó nói đúng không ạ? Chính vì khó nói nên là nhiều cặp đôi thường là ngại ngùng và bỏ qua à, những cái vấn đề mà mình gặp phải, từ đó đôi khi dẫn đến tình trạng là dạn nứt hôn nhân cũng như là dạn nứt tình cảm lứa đôi. À, tiểu dắt hay là tiểu bút sau khi quan hệ cũng nghĩ thấy rằng là một cái tình trạng khá là phổ biến và nhiều người thì coi rằng đó là một cái hiện tượng bình thường thôi và bỏ qua À, trước khi mà cùng bàn luận sâu hơn về chủ đề ngày hôm nay thì công nghĩa muốn được bác sĩ Tô Hiệu giải thích à, mắc tiểu dắt hay là tiểu buốt à, thì là gì? Bác sĩ có thể chia sẻ điều này cùng với quý vị khán giả được không ạ? À, tiểu dắt là một tình trạng bất thường. À, à, trong đó bệnh nhân là đi tiểu nhiều lần và liên tục trong một ngày và mỗi lần đi thì chỉ được một ít nước tiểu. À, và cái tình trạng này chúng ta phân biệt với lại đi tiểu nhiều lần. Đi tiểu nhiều lần là cũng đi với số lượng nhiều. Tuy nhiên là mỗi lần đi thì cái số lượng nước tiểu Ờ, vẫn có nhiều như bình thường và nhiều trường hợp là khiến cho bệnh nhân ờ, không kịp ờ, đi và chảy nước tiểu ra quần còn gọi là tiểu són gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe cũng như là sinh hoạt hàng ngày của bệnh nhân tiểu giác sau khi quan hệ thì do nhiều nguyên nhân gây, ra và tùy theo từng nguyên nhân mà cái có cái mức độ nguy hiểm của từng trường hợp là khác nhau tuy nhiên nếu mà các triệu chứng tiểu dắt tiểu nhiều lần kéo dài Ờ, mà để kéo dài thì sẽ ờ, ảnh hưởng rất lớn đến với sức khỏe tình dục cũng giống như là sức khỏe sinh hoạt hàng ngày mà đặc biệt là ờ, đó có thể là một cái báo hiệu của một cái bệnh lý nam khoa nguy hiểm ví dụ như là viêm đường tiết niệu viêm niệu đạo không đặc hiệu do vi khuẩn không đặc hiệu và vi khuẩn đặc hiệu như là viêm niệu đạo viêm tiền liệt tuyến viêm ống phóng tinh viêm túi tinh Vâng thưa bác sĩ, tình trạng này nếu như kéo dài thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe của chúng ta thưa bác sĩ? À, cái tình trạng tiểu tiểu rắt này mà kéo dài thì có ảnh hưởng uh, rất là lớn đến cái uh, sinh hoạt hàng ngày của bệnh nhân. À, thứ hai nữa là có ảnh hưởng đến uh, tình trạng về tâm lý, sinh lý của bệnh nhân à, và cái trạng này có thể làm cho cái bệnh nhân uh, lo âu, căng thẳng, thậm chí là stress không biết là mình Ờ, mắc cái bệnh gì có nghiêm trọng trầm trọng không Đấy, từ đó uh, dẫn đến cái hệ lụy lớn là có thể gây uh, mất ngủ này rối loạn về lo âu thậm chí là nhiều người lo sợ quá dẫn đến trầm cảm Vâng thưa bác sĩ tôi hiểu thân mến, như à, công nghĩa chia sẻ phần đầu chương trình, tiểu dắt hay là tiểu nhiều lần sau khi quan hệ thì cũng là một cái tình trạng khá là bình thường và nhiều cặp đôi cũng chia sẻ họ gặp phải. À, nên vì thế mà họ thường bỏ qua cái tình trạng này. Vậy thì uh, tiểu dắt hay là tiểu buốt tiểu nhiều lần sau khi quan hệ nó có thể là báo hiệu của những căn bệnh nguy hiểm nào hay là những cái căn bệnh về đường tình dục nào không? À, bác sĩ có thể chia sẻ cùng với quý vị khán giả được không ạ? À, tiểu dắt sau quan hệ thì do rất là nhiều nguyên nhân gây ra nhưng mà dù là uh, Ừ, do nguyên nhân nào đi nữa nếu mà để tình trạng kéo dài thì sẽ rất là ờ, nguy hiểm và tình trạng này ngoài ảnh hưởng đến ờ, cái sức khỏe sinh hoạt sức khỏe hàng ngày cũng giống như sức khỏe tâm lý mà còn là một cái biểu hiện báo hiệu mà có thể mắc một cái bệnh lý nam khoa nguy hiểm à, ví dụ như là à, à, các bệnh lý về cái nhiễm khuẩn do vi khuẩn đặc hiệu và vi khuẩn không đặc hiệu Ờ, chẳng hạn như là viêm điệu đạo, viêm bằng quang, viêm tiền liệt tuyến, viêm ống phóng tinh, viêm à, túi tinh, thậm chí là có thể viêm à, tinh hoàn. Với những cặp đôi à, đang rơi vào hoàn cảnh là tiểu dắt rồi thì tiểu buốt sau quan hệ và thậm chí là có cặp đôi khi đang quan hệ cũng mắc tiểu hay là tiểu dắt thì bác sĩ có những cái lời khuyên và chia sẻ như thế nào trong hoàn cảnh này ạ? Ờ, đối với những tình trạng hay mắc phải ở các cặp đôi trước trong và sau khi quan hệ thì tôi xin chia sẻ một số cái cái uh, giải pháp như sau. Thứ nhất là uh, trước và sau khi quan hệ thì chúng ta nên đi tiểu. À, nhưng tuy nhiên là có hai chuyên hành à, hai trường hợp đối với nam và nữ. Đối với nữ thì nên đi tiểu ngay sau quan hệ. Còn đối với nam thì chúng ta lại không nên đi tiểu ngay à, vì là uh, khi cái quan hệ xong khi xuất tinh thì cái dương vật chúng ta vẫn còn cương cứng à, các chương lực cơ vẫn còn căng và khi đi tiểu thì chắc chắn là à, các ừ, cơ thắt chưa thể mở ra và vì thế có thể đẩy sâu cái cái uh, vi khuẩn à, vào uh, sâu bên trong có thể uh, đẩy vào gây viêm tỳ liệt tuyến và viêm màng quang chẳng hạn và cái giải pháp uống nhiều nước này là theo nguyên lý là loại bỏ các vi khuẩn có thể xâm nhập nhiễm khuẩn ngược dòng qua cái đường niệu đạo của cả nam và nữ ờ, thế và À, uống nhiều nước à, sau khi quan hệ à, thì chúng ta nên uống hàng ngày với số lượng nước là từ 1,5 lít đến 2 lít một ngày và uống chia đều giải đều trong hàng ngày và đặc biệt là nên uống nhiều hơn sau khi quan hệ chúng ta có thể sử dụng một số cái Ờ, thuốc lợi tiểu nhẹ từ cái đông y như là cái nước ờ, dâu ngô hay là bông má đề có dụng lợi tiểu thì sẽ hiệu quả hơn hiệu hơn trong cái trường hợp ờ, bài trừ vi khuẩn của đường tiết niệu cũng như là phòng tránh cái viêm điểm đường tiết niệu sau quan hệ à, cái giải pháp nữa là chúng ta nên tránh hạn chế mặc cái đồ lót hoặc là quần áo chặt vì sẽ gây gây, gây, gây tình trạng là thoát mồ hôi gây ẩm thấp dễ gây viêm nhiễm cái đường tiết niệu sinh dục đặc biệt là ở nữ và chúng ta đặc biệt là không nên nhịn tiểu cái nhịn tiểu thì sẽ làm cho cái ứ động nước tiểu và đấy là cái môi trường ờ, thuận lợi cho vi khuẩn dễ phát triển tiếp là chúng ta ờ, nên uống một số loại ờ, nước ép mà có giàu vitamin C ví dụ là nước cam nước việt quất hay à, nước bưởi gì đó vì các loại nước này thì cũng à, tốt có tác dụng à, hỗ trợ phòng tránh à, các triệu chứng viêm đường tiết niệu. Vâng thưa bác sĩ, chúng ta thấy rằng là thận luôn luôn là một trong những cơ quan quyết định rất là nhiều đến sức khỏe của chúng ta, trong đó có sức khỏe về chuyện chăn gối thầm kín. À, tiểu giáp tiểu buốt à, như bác sĩ cũng có chia sẻ ở phần đầu chương trình thì đó có thể là à, một trong những cái triệu chứng liên quan đến việc là thận cũng đang hoạt động yếu và kém đúng không ạ vậy thì có những cái sản phẩm nào hiện nay giúp cho tình trạng này được cải thiện đặc biệt là công nghệ thấy rằng là nhiều người thì e ngại khi dùng thuốc tây cũng như là những cái loại thuốc gọi là cấp tốc để giúp lấy lại phong độ thay vào đó thì họ tìm đến những cái loại thảo dược thì à, chúng ta có những cái loại thảo dược cũng như là những cái sản phẩm nào chứa những cái thành phần như vậy ở trên thị trường mà an toàn để giúp cho người à, sử dụng có thể yên tâm sử dụng đây ạ thưa bác sĩ? Chúng ta có thể sử dụng các à, bài thuốc đông y để điều trị dứt điểm cái tình trạng tiểu bút tiểu rất này ngoài ờ, ngoài một số loại thuốc có tính mát tính lợi niệu nhẹ thì chúng ta có thể sử dụng thêm một một số sản phẩm mà chức năng có tác dụng là bổ thận tráng dương Ờ, và cải thiện cái ờ, tình trạng ờ, đi tiểu nhiều, đau lưng hay là có thể cải thiện cái sức khỏe tâm lý, sự mệt mỏi cũng như là cái trường hợp mà can thận hư hoặc là cái suy giảm tình dục thì cũng có thể sử dụng. Và cái sản phẩm Viking Men thì đây là một sản phẩm đông y mà có chứa rất là nhiều vị thuốc quý Ờ, trong đó thì các vị thuốc đã được gia giảm sao cho phù hợp với cái tình trạng ờ, bệnh lý và được ờ, bào chế dưới dạng à, viên vì vậy theo tôi là rất là thứ nhất là thuận tiện cho người sử dụng thứ hai là cái tính an toàn, hiệu quả và đặc biệt là đã được ờ, cấp phép của Bộ Y tế để chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng. Vâng, xin được cảm ơn những ờ, chia sẻ vừa rồi đến từ bác sĩ Tô Hiệu. Thưa quý vị khán giả, ờ, hy vọng rằng với những chia sẻ vừa rồi đến từ bác sĩ Tô Hiệu, quý vị đã có cho mình những kiến thức và thông tin bổ ích để chăm sóc sức khỏe của chính bản thân mình cũng như là những người thân trong gia đình được tốt hơn. Quý vị đừng quên để được tư vấn kỹ hơn, quý vị có thể gọi về số hotline 0854 400 102 hoặc quý vị cũng có thể gửi thư đến với địa chỉ hòm thư điện tử tư vấn bác sĩ 115 a com Còn bây giờ thì chương trình Sống khỏe cùng ADC Life xin chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC